Xin chào tất cả bà con Hôm nay mình sẽ hướng dẫn một kỹ thuật nuôi phải nói là đỉnh nhất hiện nay Đó là cho chim bồ câu bố mẹ Một cặp nuôi một lúc 6 con Có thể nói là nuôi chim bồ câu mà thành công hay không á Là việc mà con chim bồ câu ra ràng Mọi người nuôi được có nhiều hay không Thì nếu như mà nuôi cực đỉnh 6 là đỉnh nhất rồi đó nếu mà nuôi mà cũng bình thường là như hồi xưa mình hay làm cái video cho mọi người là nuôi 3 nuôi 4 thế này mình nuôi 6 luôn vậy thì cái kỹ thuật nuôi một lúc 6 con như thế nào thì ngày hôm nay thì mình sẽ chia sẻ để tất cả bà con cùng biết đến bà bà con nào mà thích hoặc là mà muốn thì bà con áp dụng theo thì à, nếu mà bà con nào mà muốn chi tiết hơn á, thì cứ nhắn tin hoặc alo đến cho mình theo số điện thoại 096 114 2323 Mình có Zalo luôn á Gọi đỡ tốn tiền Nhắn tin cho mình Thì mình sẽ hướng dẫn cụ thể cho mọi người hơn Hôm nay thì mình giới thiệu nhá Đây Chim bồ câu bố mẹ là chim bồ câu ti tan thái siêu thịt mọi người nhé Cái vấn đề mọi người cần lưu ý đầu tiên Còn ở dưới bên dưới mọi người thể thấy này Đây là 6 con chim bồ câu uh, con nhé Mình gọi là bồ câu con đi mọi người có thấy là thứ nhất là cái um, độ ngày của nó nó phải xem xem nhau nếu mọi người mà nuôi muốn nuôi một lúc nuôi 3 nuôi 4 hoặc nuôi 6 thì cái độ tuổi chim một câu con nó phải sàng sàng bằng nhau thì chim một câu bố mẹ nó mới nuôi nếu như mà có con to quá con nhỏ quá hoặc là con vừa vừa quá nuôi với nhau á, thì đương nhiên là không được chắc chắn với, bà con luôn và chim một câu bố mẹ nó sẽ đạp chết những con chim một cô con này còn nếu như là độ tuổi xem xem bằng nhau này nhưng mà to là không to hơn quá nhỏ thì đừng có nhỏ quá thì nuôi đây nó phải ví dụ là như ở trại của mình đi đây như cách mình nuôi này nuôi một lúc 6 con luôn á thì bây giờ mình sẽ trao đổi cụ thể mọi người để làm sao để nuôi 6 một lúc 6 con như này chắc chắn đối với mọi người luôn đó là chim bồ câu bố mẹ không tài tình nào mà có thể chăm một lúc 6 con này bằng sữa diều của chính mình Vậy thì phải làm cách nào? Ở trại mình hiện nay á, thì mình sau một quá trình mình à, thử nghiệm á, thì mình à, đã chế ra được một cái loại sữa diều gần đúng với cái sữa diều mà bố cặp chim một câu bố mẹ nó bón cho chim một câu con ăn á thì mình sẽ bón chăm cho ví dụ như là chim mồ cô bố mẹ á, thì mình chăm phụ cho nó ví dụ là chim mồ cô bố mẹ đang cho ăn mấy con ở trên á thì mình cho chăm sóc bằng bằng cái cái cái sữa diều mình mình mình mình làm ra từ gần tương thích với chim bồ câu cái cái sữa diều ở trong chính bầu diều của con chim bồ câu bố mẹ rất là ok luôn đây mọi người thấy này hình ảnh thực tế luôn đấy cái này là thực tế ở trại mình nhá kích cỡ tương thích nhau và nuôi như vậy thì cực kỳ đạt luôn và một tháng mình mình chia sẻ thật mọi người là không biết bao nhiêu chim bồ câu ra ràng mà mọi người có thu luôn á và cái này không phải ai cũng chia sẻ kinh nghiệm đâu và hầu như mình cũng ờ, ờ, tìm hiểu một số kênh á thì kênh nông dân làm giàu của mình chia sẻ rất nhiều kinh nghiệm mà không phải ai cũng dám nói tại vì nếu mà ờ, ai cũng ai cũng là cũng thoải mái như mình ấy, thì nhiều người họ nghĩ là ví dụ chia sẻ thì nhiều người sẽ sẽ thành công và mục đó cũng là mục đích của mình nếu mà chia sẻ càng nhiều người thành công thì mình càng thích luôn và nuôi chim bồ câu nó mới phát triển rộng mở được và hiện nay việc nuôi chim bồ câu phải nói là cũng đang là thời kỳ cực thịnh nhiều từ bắc và nam rất nhiều người nuôi chim bồ câu khởi nghiệp bằng chim bồ câu mà thành công thì trong quá trình nuôi thì mình luôn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm để người nuôi làm sao có được một cái um, cái trại ưng ý thì đây mọi người khi mà mọi người chế sữa diều ra nha thì mọi người bơm vào một cái xi lanh chèn điện không có kim tiêm nhá xi lanh và mọi người bơm bơm bơm vào miệng cho nó ăn và cái sữa diều này nha không phải là mình bón à, à, mình pha cám này đâu ấy nha mọi người nhá mọi người đừng có nghĩ là mình ví dụ là mình pha cám này ra không phải vậy nếu mà mọi người pha cám này ra thì cho nó ăn nguyên cái cám như này không gọi là sữa diều và con chim bồ câu nó sẽ bị hôi nhá khi mà mình làm thịt á nó sẽ bị hôi và các hệ thống nhà hàng họ không thích đâu và mình phải có một cái loại sữa diều nếu như mà mình cứ pha cám này mà mình bán cho chim chắc ai cũng nuôi được và không có chuyện à, sẽ có những người đứng như mình để truyền đạt kinh nghiệm đâu và mình phải có một cái công thức để mình làm một cái sữa diều thành công và chim bồ, bồ câu nó mới ăn chứ nếu mình pha cám là chắc chắn chim bồ câu nó nó không ăn đâu mọi người còn những cặp ờ, và không phải là cặp chim bồ câu bố mẹ nào cũng nuôi được 6 con như vậy đây là mình ờ, trao đổi mọi người hiểu luôn có nghĩa là trong quá trình nuôi á, thì mình sẽ à, để ý và thấy được những con chim bồ câu á, mà nó nuôi con cực tốt ví dụ như là 100 cặp đi thì có khoảng vài chục cặp như vậy và những cặp kia không phải là không tốt nó vẫn nuôi được 3 đến 4 con bình thường nuôi ba bốn con bình thường mọi người nhưng mà có những con nuôi cực đỉnh thì mình sẽ cho nó nuôi cực đỉnh đấy đấy cho mọi người xem luôn này mình sẽ bắt ừ, cho mọi người xem là cái độ nó nó nó nó xem xem bằng nhau này cho mọi người xem luôn đấy và khi mà mình xuất bán á, thì một lứa 6 con này sẽ xuất được cùng một lúc đây mọi người mọi người thấy không mặc dù là nuôi à, một lúc 6 con nhưng mà vẫn béo tốt bình thường cái này là vẫn còn nhỏ mọi người nhé tầm à, con này thì tầm khoảng à, bảy tám ngày tuổi thế đó mà chim một câu ra ràng thì tầm khoảng 25 ngày là mình làm thịt được rồi ở đây mình trả lại cho bố mẹ nuôi này rồi mọi người à, xem cặp bố mẹ luôn cho mọi người xem cặp bố mẹ luôn thấy bộ khung nó đâu phải là to đùng đâu đúng không bộ khung của nó cực đẹp à nuôi chim bồ câu lưu ý một điều không phải là cứ chim bồ câu to là khoái chủ yếu là bộ khung của nó như thế nào bố mẹ lanh lợi ra sao chứ à, à, nhiều người nuôi á cứ khoái chim bồ câu to nha nhiều người gọi điện đến cho mình hỏi chim bồ câu em bây giờ cứ phải chim bồ câu to khoái em mới nuôi nhưng mà có những cặp chim bồ câu to vẫn ok nhưng mà có những cặp chim bồ câu to đa số là nó đẻ thưa mọi người cái bộ khung của nó phải đẹp như thế này và nó lanh lợi như thế này thì nó đẻ mới sai và chủ yếu là chim bồ câu nó đẻ trứng mà nó đẻ trứng mà và mình bán là bán con chim bồ câu ra ràng mà và trong con chim bồ câu ra ràng đó ví dụ như là có những con ưu tú thì mình chọn lọc lại mình chọn lọc lại để mình nhân giống đó là một cái quá trình hoàn toàn tự nhiên mà chứ không có một giống nào hoặc là bất cứ một loài nào mà không nhân giống theo kiểu đó cả sẽ có những con ưu tú mình nhân giống và có những con chỉ để làm thịt thôi và những con ưu tú thì mình đã làm video để chỉ mọi người ở video trước đó rồi là cặp nào có thể nhân giống được cặp nào chỉ để làm thịt thôi và bao nhiêu ngày thì mình sẽ tách nó ra khỏi bố mẹ và cái ờ, sữa diều mà chế như thế nào á thì ờ, anh em nào mà cảm thấy thích hứng thú á thì ờ, nhắn cho mình mình sẽ hướng dẫn hoặc chỉ anh em nào về cái cách nhân giống còn ở trại mình thì hiện tại thì tất cả những đây là tất cả những cặp chim một câu bố mẹ này là đang sinh sản và ở trại mình là áp dụng theo hình thức nuôi công nghiệp nhé và cho chim bồ câu uh, trứng á, cho vào máy ấp trứng và khi trứng nở mang ra đây ghép và chim bồ câu chính vì chim bồ câu titan thái siêu thịt ấy, tính nó dễ chịu và dễ ưa nên nó nuôi cứ ghép vào và ghép phải có kỹ thuật thì bố mẹ nó sẽ nuôi hết sức bình thường tại vì dòng chim bồ câu mỗi lần đẻ hai trứng mà tại sao một lần nuôi 6 con một lần nuôi 4 con hoặc ba con nó là như vậy mọi người phải có cái kỹ thuật ghép và kỹ thuật nuôi và ở trại mình thì sẵn sàng à, có người hướng dẫn cho mọi người nuôi để làm sao thành công và mình cũng hy vọng rằng là video của mình được lan tỏa và nhiều người biết đến và để lan tỏa thì hy vọng mọi người xem video của mình mà mọi người cảm thấy hứng thú thì cho mình một like nút like ngay bên dưới luôn hoặc là comment những gì mọi người cần hoặc là chia sẻ cái video này thì à, cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của mình nhé rồi hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo